Xin chào tất cả mọi người và ban giám khảo của ngày hôm nay ạ. À, em xin tự giới thiệu à, mình là em mình, mình là Bách, à, mình là founder của Windy. Thì để đến với buổi hôm nay thì mình muốn uh, chia sẻ à, câu uh, mình muốn kêu gọi 30.000 đô cho 20% cổ phần công ty. À, trước khi để bắt đầu trình bày thì mình muốn có câu hỏi đặt ra là tại sao chúng ta đã và đang nói rất nhiều về môi trường nhưng này cái hành động đơn giản nhất là phân loại rác bạn không làm sơ qua về thực trạng theo số liệu của World Bank mỗi ngày Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thải ra tới hơn 13.000 tấn rác thải và có tới 35% số đó có thể được tái chế nhưng vẫn đang bị đốt hoặc trôn lấp chỉ bởi vì người dân đang không phân loại rác và thậm chí luật đã bắt buộc ép buộc người dân phân loại rác mức phạt thể lên tới hơn 20 triệu đồng sau tất cả chúng ta vẫn không phân loại rác tại vì sao câu trả lời đơn giản không nằm ở chúng ta mà nằm ở những người thu gom bởi kể cả khi ta có phân loại ra phần lớn rác được thu gom đều bị đổ chung ở một chỗ cụ thể khi khảo sát về trên hơn 1.000 người về hành vi phân loại rác có tới 53% trong số họ đồng ý với em đồng ý với tôi về điều này và trong số những cái người thay vì vứt rác thông thường họ có thể đem rác tái chế theo những cái điểm tổng kết phế liệu hay là các tổ chức môi trường khác nhưng nếu mà nó quá xa của trong họ thì 80% cho rằng họ quá lười làm điều này và 67% cho rằng cái việc là ép buộc của luật pháp không hiệu quả của động viên do đó giải pháp của chúng tôi là một nền tảng kết nối người bán và người mua phế liệu người dùng sẽ được hướng dẫn phân loại rác đúng cách đặt thu gom tận nơi và đổi rác lấy sản phẩm xanh và quan trọng nhất tất cả điều này diễn ra hoàn toàn miễn phí vậy chúng tôi kiếm tiền bằng cách nào thì đây về mô hình kinh doanh của chúng tôi từ một người dùng thông thường sau khi phân loại rác sẽ được liên kết nối với những người thu gom hợp lý phù hợp để mà sau đó người thu gom sẽ vận chuyển đến các điểm tập kết một đối tác để mà xử lý về phế liệu hay là phân bón và chúng tôi sẽ lấy 40 phần 20 đến 40 phần trăm giá trị giao dịch về traction sau khoảng 3 tháng thử nghiệm từ tháng 6 đến tháng 8 sau mỗi tháng chúng tôi đều tăng gấp đôi lượt in giờ và lượt đặt thu gom và với tỷ lệ với tỷ lệ active rate hàng tháng là khoảng rơi vào trung bình khoảng 50 phần trăm về quy mô thị trường với trung bình mỗi một hộ gia đình đang bỏ đi, đang bỏ đi tới 1,5 đô phế liệu mỗi tháng Do đó với tổng thị trường hơn 22 hơn 26,8 triệu hộ gia đình, tổng thị trường có thể lên tới hơn 300 triệu đô. Và với 67% hộ gia đình sử với 67% hộ gia đình sử dụng smartphone thì Sam tương với hơn hơn 200 triệu đô và với mục tiêu sau 5 năm là 20% hộ gia đình tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh sử dụng Greeny, tổng thị trường có thể lên tới hơn 4 hơn 14 triệu đô. Về đối thủ cạnh tranh, uh, chúng tôi liệt kê ra được một vài đối thủ cạnh tranh chính là Ralava, Gia Lạt Vàng, em Green hay là Green Line và thậm chí cả người thu gom rác đồng nát truyền truyền thống thì với hai giá trị cốt lõi là sự thu gom tận thu, thu gom tận nơi sự tiện lợi và cái khả năng scale up chúng tôi rõ ràng dễ dàng stand out ra khỏi những cái đối thủ trên cụ thể hơn khi mà về nói về cái khả năng scale up uh, chúng tôi là một ứng dụng dựa trên thuần nền tảng và không có bất kỳ cái yếu tố vật lý nào để ngăn cản mình ừ, trở nên scale up trên toàn bộ địa bàn Hà Nội, địa bàn toàn quốc về chiến lược gia nhập thị trường thì đây là chúng tôi là hoạt động trên theo một cái nền tảng do đó là đây là câu chuyện về con gà và quả trứng thì thay vì cân bằng cả người dùng lẫn người thu gom chúng tôi ở giai đoạn đầu chỉ tập trung phát triển người dùng và sau 12 tháng phát triển người dùng chúng tôi tạo ra một cái lượng doanh thu đầu vào đủ ổn định để sau đó chúng tôi chuyển sang phát triển người, chuyển sang phát triển người thu gom và sau đó cuối cùng là trở thành một cái thuần nền tảng kết nối à, về đội ngũ của chúng tôi thì về đội ngũ chúng tôi có gồm 6 người về tất cả background khác nhau như design lập trình hay thậm chí cả marketing à, về cá nhân tôi thì đây không phải lần đầu tiên tôi khởi nghiệp trước đây tôi đã ở founding team của Rava rất là vàng nhưng mà giờ nhưng mà một vì một vài lý do nhất định về team nên tôi đã quyết định rời và quay trở lại hôm nay với Rini về mentor của chúng tôi là chúng tôi rất tự hào có được cô Trần Ánh Phương mentor cho trong cuộc thi này và ngoài ra chúng tôi đã có tham gia hai chương trình tăng tốc và hai chương trình ươm tạo và khởi nghiệp khởi ươm tạo khởi nghiệp và tăng tốc của sông Sun Startup và đèn sông Hàn Incubator. Về kế hoạch tài chính thì sau 2 năm đầu chúng tôi lỗ. Năm thứ hai thậm chí còn lỗ hơn năm thứ nhất. Và bởi vì đây là cái giai đoạn mà chúng tôi bắt đầu thay chuyển đổi mô hình và bắt đầu scale up, chuyển đổi sang mô hình platform và bắt đầu scale up và đạt điểm hòa vốn tại năm thứ ba. À, về kế hoạch tài chính, à, kế hoạch gọi vốn chúng tôi đang gọi vốn 30.000 đô cho 20% với mục tiêu là 20.000, 21.000 user. Đây chính là con số mà phù hợp nhất để mà chúng tôi bắt đầu chuyển tạo ra một nguồn doanh thu ổn định và chuyển sang giai đoạn sau. Cuối cùng tôi muốn chia sẻ một sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tuần hoàn. Xin cảm ơn. Vâng, và bây giờ là thời gian Q&A của các bạn. Xin hỏi team của bạn đâu rồi còn uh, còn ai nữa không ok thế như vậy là các bạn thử trong tháng 6, tháng 7, tháng 8 à thử là vòng đúng không ba tháng là có được là bao bao nhiêu khách hàng à, ờ, 600 user với 50 50 lượt là mô hình kiếm tiền của bạn là gì à, mô hình kiếm tiền là em sau khi thu gom rác tái chế bọn em sẽ vận chuyển và bán cho các bên xử lý rác tái chế đó ai ai đến ai đến thu gom à. các bạn nói là các bạn là như vậy các bạn là nền tảng hay là các bạn là là công ty thu gom và xử lý rác à, bọn em muốn hướng tới là một cái nền tảng kết nối tuy nhiên là ở cái giai đoạn đầu này để mà thử nghiệm thì kiếm người thu gom thì bọn em chính là những người thu gom luôn thế nên là ở giai đoạn này chỉ là phần. tức là các uh, chàng trai rất là đẹp trai mặc vest đi thu đi thu gom rác đúng không trông trông có được không trông ngầu đấy nhỉ đúng không uh, anh hơi hơi lo anh hơi lo cho các bạn phải thuyết phục được anh là các bạn làm được cái cái việc đó làm thế nào để để mà triệt uh, như bạn nói scale up được thì... uh, riêng trong một cái thành phố thành phố Hà Nội khoảng chục triệu dân vâng uh, bọn em muốn chia sẻ về cái mô hình mà em hoạt động thì bây giờ là vào cái tại là bọn em kết nối tất cả các partner về bên xử lý rác để tập kết phế liệu như mình hiểu nó là lượng phế liệu thì bây giờ là tất cả cứ mỗi đơn lượt khách hàng trên toàn bộ địa bàn Hà Nội bọn em đang chạy rồi bất kỳ khách hàng nào đặt thu gom bọn em đều có thể đến thu gom có người thu gom xử lý hợp lý ở đấy và bọn em mục tiêu là bọn em phát triển được 12 collector tại trên 12 quận mỗi người trung bình một quận và từ đó bọn em mới chuyển sang là platform còn hiện tại bọn em vẫn đang trả lương cứng cho những người thu gom khối lượng rác thải hà nội các bạn có tính là một ngày là là bao nhiêu chưa? À, bọn em tính uh, trung bình một hộ gia đình một tháng là 1,5 đô 1,5 đô ok uh, ờ, thế này uh, anh rất là hứng thú với dự án của của các bạn nếu như thực sự các bạn chứng minh được thì các bạn nói nó, chưa được uh, anh nghĩ các bạn phải làm sâu hơn nữa tại vì anh có gặp chị uh, cái chị chị founder của em Vin à nhưng có vẻ là không tiếp tục tiến lên được đúng không uh, nếu như các bạn xử lý được thì quay sẵn hàng trả bạn 300 ngàn đô cho 20 phần trăm chứ không phải là 300 ngàn đô đúng không uh, trên trên thực tế thì quay đã thử quay cũng rất quan tâm đến uh, tập đoàn tập đoàn quay rất quan tâm đến lĩnh vực lĩnh vực môi trường và đã thử bỏ ra khoảng 15 tỷ đồng để làm ba cái trạm ba cái lò đốt rác thải và anh đang định tiếp tục đầu tiếp tục đầu tư ở trong An Giang nữa cỡ khoảng 250 tỷ nữa nhưng mà đây là một vấn đề cực kỳ cực kỳ nan giải thì anh muốn các bạn phải chắc chắn phải phải đào phải đào phải phải đào sâu hơn nữa có một cái tip để cho nhỏ nhỏ cho các chàng trai để à, chàng trai đẹp trai muốn à, xử lý à, làm làm rác nhé là hôm nào lên cái bãi rác à, bãi rác Nam Sơn đấy mặc vest thế này đứng ở đấy cho anh hai hai tiếng đồng hồ đúng không mà uh, một nghìn con ruồi nó bâu nó bâu vào người kín người các bạn và các bạn vẫn vẫn yêu tiếp tục yêu được rác thải thì có thể lúc đấy anh sẽ xem xét uh, câu, uh, câu chuyện câu chuyện đầu tư một cách nghiêm túc với với cả các bạn sẽ anh nhường cho các uh, anh chị khác em xin cảm ơn cô Mỹ không anh chào các anh anh rất ấn tượng với cái dự án của Cleanly Ờ, anh cũng là một người khởi nghiệp mấy năm nay thì anh <laughs> rất là ủng hộ các em tuy nhiên thì anh có một cái băn khoăn chia sẻ một câu hỏi đó là anh thấy cái kế hoạch tài chính của em trong hai năm đó hai năm lúc đầu mới đạt được break even thì em là hơi dài trong cái cái cái thời tiết ờ, cái thời điểm hiện tại không khi mà cái cái nguồn vốn à, đầu tư bảo hiểm cho các công ty khởi nghiệp ngày càng, càng kém và các công ty có xu hướng là bây giờ càng sớm càng tốt à, để mà có được cái cân bằng được cái cái điểm hòa vốn để có thể tự bí được bơi được bằng đôi chân của mình đó thì anh sẽ hai năm anh hơi dài các em em, em có có cái cái giải pháp gì ở cái đó không ờ, anh muốn chia sẻ cảm ơn em. Ừ. Vâng, em rất cảm ơn câu hỏi của anh ạ ờ, thì ở cái vấn đề là tại sao nó phải dài như thế là nó không phải cứ đổ tiền vào marketing là người ta sẽ bắt đầu phân loại rác cái vấn đề nó nằm ở nhận thức và bọn em sẵn sàng bọn em sẵn sàng đi dài hơi về cái dự án này để thay đổi nhận thức cộng đồng trước đã rồi sau đó mới có thể vận hành được cái mô hình nó tốt hơn không để gấp được cái đoàn này ok cảm ơn cảm ơn bây giờ rồi đúng không <laughs> okay. còn 30 giây à. nữa Ba 30 thì không anh nghĩ là các bạn nên ờ, đào đào sâu hơn nữa à, chắc là chắc chắn là mình sẽ còn cần nhiều cần ờ, cần nhiều thời gian hơn à, rất là hay là các bạn trẻ mà uh, quan tâm đến một lĩnh một lĩnh vực khó thực ra chính phủ đặt ra rất nhiều mục tiêu tham mục tiêu tham vọng và cũng chưa gần như tất cả các thành phố ở tại Việt Nam rất là đáng tiếc là chúng ta chưa xử lý được vấn đề rác vấn đề rác thải uh, chắc chắn chúng ta phải làm tốt làm tốt cái này và kỳ vọng biết đâu các các bạn là những người mà sẽ làm nên một Việt Nam xanh và một một một Việt Nam vĩ đại một Việt Nam Việt Nam hùng cường anh xin cảm ơn các bạn Vâng, xin được cảm ơn những người nhận xét hết sức tâm huyết đến từ các vị ban giám khảo. Một lần nữa thì cảm ơn bốn chàng trai và hy vọng rằng những lời góp ý vừa rồi sẽ giúp các bạn có được một phần thi tốt hơn ở chặng 2 và mời các bạn quay trở lại vị trí phía bên trong cái gà của mình